À, C-Class ở giữa phân khúc C các bạn đó là chính xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus đó đây là một cái phiên bản có thể nói gọi là thay thế cho cái chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive trước đây mà Duy đã quay cũng như đã review rất là nhiều rồi thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz C-Class à, 2022 hay chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này về tổng thể các bạn thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ rộng hơn, to hơn so với phiên bản trước đây. Khi mà chúng ta nhìn từ bề ngoài á, các bạn sẽ thấy rất là rõ cái vấn đề đó bởi vì là chiều dài tổng thể của chiếc xe nó dài hơn 65mm so với phiên bản trước đây. Các bạn thấy là với cái lần mà tăng cái kích thước lớn như thế mà thế này các bạn thì chứng tỏ Mercedes-Benz muốn nâng cấp cái chiếc xe này lên một cái phân khúc mới nữa bạn có nghĩa là nó định hình là một phân khúc cao cấp hơn so với các phiên bản 2021 hoặc 2020 20 đó thì bây giờ Di sẽ mời các bạn xem thật là chi tiết chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này có thể nói đây là một cái chiếc xe mà à, các anh chị các bạn nên lưu ý nhiều hơn bởi vì là à, có rất là nhiều những cái tính năng hay cũng như là chiếc xe này là một cái chiếc xe mà có thể nói đây là một cái đối thủ mà rất là nặng ký của những cái hãng xe như là BMW, uh, à, Serie 3 hoặc là Audi A4. Đó, bây giờ Di sẽ mời các bạn xem thật kỹ chiếc xe này nha. Ngày hôm nay thì Di chọn chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Lush này với cái phối màu là màu đen ở ngoài cũng như là màu nâu ở trong có thể nói đây là một cái phối màu rất là hot vào cái thời điểm hiện nay các bạn đó về phần mà ngoài thất màu đen các bạn thì càng làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần thể thao hơn nữa các bạn ngoài ra một cái chi tiết là chia sẻ nữa là à, với cái phiên bản mà C-Class 2022 này thì Mercedes-Benz sẽ không còn ra cái phiên bản mà cổ điển hoặc là phiên bản truyền thống nữa các bạn và thay vào đó là cả ba phiên bản là C200 Avantgarde nè, C200 Avantgarde Plus cũng như là C300 AMG thì cả ba phiên bản của chúng ta đều có một cái thiết kế là thiết kế thể thao hết các bạn nha. Đó, thiết kế thể thao hết và không còn giữ lại cái nét cổ điển trên cái dòng xe C-Class này nữa. Đó, thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè, đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái dòng xe thể thao của Mercedes-Benz với những cái lưới tản nhiệt dạng sọc đứng và cái logo to bản ở giữa cũng như là lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng là một nang ha về phần đầu xe thì chúng ta cảm thấy là chiếc xe C200 Avantgarde này nó toát lên một cái sự thể thao rồi đó về phần cản xe thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ được thiết kế như thế này các bạn à Đèn xe thì là một cái chi tiết mà rất là bắt mắt của cái chiếc xe Mercedes-Benz C-Class mới này theo quan điểm của Di. À, đối với C200 này thì được trang bị cái đèn LED High Performance chưa phải là đèn digital light trên chiếc xe C300 MG. Thực ra thì đối với cái đèn xe digital light các bạn là um, lúc nào Mercedes-Benz cũng để dành cho cái phiên bản cuối cùng của họ ha đó thì LED High Performance này thực ra với cái đèn LED toàn phần các bạn nó cũng cực kỳ sáng rồi đó chỉ có điều là nó sẽ không có nhiều những cái tính năng giống như là trên cái đèn pha multi beam LED hoặc là digital light thôi đó vậy bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nữa các bạn Di sẽ cho các bạn xem nè cái phần bánh xe của chúng ta với kích thước là à, 225 trên 55 R17 có nghĩa là lớp xe của chúng ta là 17 inch thôi bộ mâm của chúng ta là các bạn thấy nè được sơn màu đen bóng cũng như là để lộ những cái mặt nhôm ha là làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần thể thao hơn và đặc biệt đây là cái lớp xe Runlat các bạn nha đến từ thương hiệu là Rarestone thì lớp xe Runlat thì các bạn biết rồi lúc nào nó cũng sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với lớp xe thông thường và đây là một cái lớp xe mà Di cực kỳ yêu thích luôn và Di nghĩ là những cái anh chị các bạn nên cân nhắc ở cái vấn đề là an toàn hơn là cái à, tiếng ồn hoặc là nói là có người nói là ở lớp Chevrolet nó sẽ ồn hơn hoặc cứng hơn các bạn nhưng mà không phải đâu à, vấn đề ồn hay là cứng nó còn phụ thuộc rất là nhiều từ cái khung gầm cũng như là gầm xe của chúng ta nữa ha Ok tiếp theo nữa Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái à, chi tiết là tay nắm cửa màu rơm đồng nghĩa với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này của chúng ta trang bị cả tính năng Keyless Go là lóc cửa của mở cửa thông minh à, một cái chi tiết cũng rất là hay mà Duy nghĩ là trên những cái dòng xe sang thì đều phải có Ok, trước khi đi ra phía sau các bạn thì di sẽ cho các bạn xem đây nữa nè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 thì ra thì à, với tính năng mà đóng mở cốp của cái phiên bản 2022 này các bạn Di cảm thấy nó có một cái gì đó êm ái hơn so với lại cái phiên bản trước đây Lúc mà nó mở lên nó êm ái hơn các bạn à, Nó đi chậm chậm thôi Chứ nó không có nhanh giống như là đối với phiên bản 2020, 2021 trên đây thì các bạn sẽ có hai cái nút bấm nè cái nút này để đóng cốp ha cái nút này là để khóa xe là một chạm ngoài ra thì cái cốp xe của chúng ta nè các bạn thì chiếc xe của chúng ta là về cái chiều dài nó sẽ rộng hơn so với phiên bản trước đây là 65 mm có nghĩa là cái cốp xe của chúng ta nếu mà có rộng thì Duy nghĩ sẽ rộng hơn một chút xíu thôi cũng không có nhiều à, ở đây thì nó sẽ có hai cái nút để chúng ta gặp cái hàng ghế ở phía sau lại trong trường hợp là chúng ta chở đồ hành lý nhiều ha ở đây thì Di có một cái hộp quà cũng như là một cái giỏ ha sách hướng dẫn nè rồi à, túi y tế nằm ở đây ha cũng như là một cái bao da để chúng ta có thể là để à, giấy tờ xe xe của chúng ta trang bị lớp lát cho nên là ở phần cốp xe ở dưới đây là trống luôn các bạn không có lớp xe cua ha chúng ta có một cái khoang để chúng ta để chở đồ thôi ok bây giờ di sẽ đóng cái cốp lại Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta có hai cái bô kép đối xứng ở hai bên nhưng mà hai cái bô này là hai chi tiết là bô giả thôi các bạn nha. Đó, hình thức là cái bô thôi, bô xe thôi nhưng mà hơi nóng nó sẽ được đưa xuống đất để tránh cái việc mà chúng ta đứng từ phía sau nó sẽ bị bỏng chân thì hầu như là với những cái thiết kế của Mercedes-Benz gần đây đều là cái chi tiết là hình thức ốp bô thôi chứ không phải là bô thật nữa đèn xe của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nè nó được thiết kế là nhìn táo bạo hơn cũng như là um, khỏe khoắn hơn so với lại phiên bản trước đây đó được vuốt nhọn nè cũng như là đèn pha chúng ta là hai cụm ha được kéo dài từ bên này sang bên này luôn ok Bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này. Ừ, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem trên cái cánh cửa này ha, nó có những cái chi tiết gì, chắc như khi mà nhìn vào thì các bạn cũng có thể biết được rồi ha. Ở đây thì công tắc chỉnh ghế của chúng ta thì cái công tác chỉnh ghế này nó sẽ cũng khác so với ngày xưa các bạn nó giống trên chiếc xe Mercedes-Benz S-Class S450 á thì bây giờ nó cảm ứng theo dạng cảm ứng lực thôi chứ không phải là một cái nút cơ như trước đây nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 3 vị trí nhớ ghế ở đây ha và đây là cái bộ loa Boommaster được ốp mà bằng chrome các bạn rất là đẹp ha logo của Boommaster ở đây nữa nè ha, ở đây nữa đó cho nên là với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này thì được trang bị tổng cộng là 15 loa công suất là 710W nó sẽ giống như trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cũng như là chiếc xe Mercedes-Benz S450 uh, ờ, Luxury hoặc là S450 Maybach luôn các bạn đó cho nên là hiện tại với cái bộ lo 710W 15 lo này thì đây là một cái bộ lo rất rất là cao cấp đó, những cái dòng xe Maybach bên Di cũng phải trang bị cái bộ lo này cho nên là các anh chị các bạn nào mà thích về âm thanh các bạn thì có thể đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng này vì sẽ cho các anh chị các bạn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh khu vực này á, được thiết kế rất là mới nè đó, các bạn thấy giống trên cái mẫu xe gì các bạn rất giống Mercedes-Benz à, GLB ha cái tay nắm cửa này đèn viền nội thất cũng vậy bây giờ là đèn viền nội thất các bạn thấy là những cái chỉ những cái chỉ led nhỏ thôi nó rất là đẹp luôn ok bây giờ di sẽ ngồi vào bên trong khoang nội thất nha Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi trong khoang lái của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus. Rất là đẹp luôn các bạn nha. Tay lái cũng rất là ấn tượng luôn. Mặc dù đây không phải là tay lái thể thao AMG trên cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 nữa mà là một cái tay lái uh, tròn bình thường thôi nhưng các bạn thấy tay lái bây giờ được thiết kế là rất là đẹp ha. Tay lái của chúng ta là tay ba chấu nè đó, những cái nút bấm cảm ứng thì nó vẫn được giữ nguyên giống như là C300 à, hoặc là những cái dòng xe E-Class hoặc là S-Class cũng không khác gì hết à, cần số bây giờ cũng được thiết kế lại nè ha đèn xi nhan cũng vậy à, thì hầu như với tính năng cần số đèn xi nhan gạt nước mưa thì nó thiết kế lại cái cái tay nắm thôi các bạn còn lại mọi thứ công năng đều giống nhau đó đặc biệt là đối với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus C200 Avantgarde hoặc là C300 AMG hoặc là cái màn hình uh, ờ, tablo này các bạn hoặc là màn hình giải trí này thì đều là giống nhau hết các bạn nha không có sự phân biệt giữa C200 Avantgarde C300 200 Avantgarde Plus hoặc là C300 nữa không có phân biệt trong ba cái phiên bản luôn và chúng ta khi mà chúng ta mua bất kỳ một cái phiên bản nào trong cái mẫu xe C-Class 2022 thì chúng ta đều có được những cái trải nghiệm ở hệ thống giải trí nè cũng như là công tơ mét giống nhau hết đó, đây là một cái điểm mà rất rất là hay mà gần đây những cái chiếc xe Mercedes-Benz được nhà sản xuất của chúng ta được trang bị thì cách đây khoảng vài năm những cái mẫu xe trước các bạn nếu mà chúng ta mua cái chiếc xe C200 hoặc là đối với chiếc xe C300 á, thì nó rất là khác nhau ở cái phần màn hình cũng như là cái hệ thống giải trí nhưng bây giờ Mercedes-Benz nhà máy họ cho giống nhau hết luôn các bạn không còn phân biệt đối xử nữa đây là một cái điểm cộng ha rất là đặc biệt đó khi mà các bạn nhìn vào cái chiếc xe C300 ha, rất là đắt tiền so với cái chiếc xe C200 Avantgarde hoặc là Avantgarde Plus thì chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm như nhau không có khác gì hết à, các bạn sẽ thấy nè đối với chiếc xe C200 Avantgarde Plus này chúng ta sẽ có cái phần ốp gỗ màu nâu mờ đó và những cái mẫu xe mà gần đây các bạn thì Mercedes-Benz nếu có trang bị gỗ thì đa phần là gỗ mờ hết rất là ít những cái mẫu xe được trang bị gỗ bóng bởi vì gỗ mờ này chúng ta sẽ sạch sẽ hơn cũng như là chúng ta sẽ không để lại cái dấu vân tay nè ha, rất là hay ngoài ngoài ra thì với cái chi tiết mà gỗ màu nâu bóng này kết hợp với bộ ghế da màu nâu này nữa thì nó rất là match với nhau nó rất là đẹp các bạn rất là đẹp tắp lô này thì được bằng bằng da Artico các bạn nha nhưng mà các bạn nhìn nè nó rất là giống với lại cái táp lô trên chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury được trang bị là à, cái da nắp ba ha đây là da Artico thôi các bạn nha nhưng mà rất là giống nắp ba luôn rất là đẹp ừ. những cái hốc gió của máy lạnh bây giờ được trang bị bằng cái những cái dạng tuabin như thế này và có đèn ở bên trong luôn rất là tuyệt vời à, ok bây giờ Di sẽ nổ máy lên cho các bạn xem nha hầu như khi mà chúng ta nổ máy lên đó bạn chúng ta sẽ không có một cái cảm giác là cái máy đề nó rung lắc hoặc là cái động cơ nó rung lắc lên hết bởi vì động cơ này được trang bị thêm một cái động cơ điện 48V nữa cho nên là cái việc khởi động của chiếc xe này nó rất là êm ái rất là mượt mà luôn đó, rất là tuyệt vời tiếp theo nữa các bạn màn hình của chúng ta các bạn là một cái màn hình dạng máy tính bảng rất là to luôn nè ha và ở bên trong này có rất là nhiều ngôn ngữ và chúng ta có thể sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt à các bạn thấy không rất là tuyệt vời không rất là dễ xài các bạn nha à, các anh chị và các bạn nào mà Duy nghĩ là uh, có thể làm quen khoảng tầm một ngày thôi thì chúng ta có thể là tự sử dụng được cái tính năng này hết rồi đó thì cái với cái màn hình này Di đã giới thiệu cho các anh chị các bạn xem rất là nhiều lần rồi và bây giờ Di cũng không phải nói nhiều nữa ha chiếc xe của chúng ta cả ba phiên bản được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay cũng như là Android Auto không dây luôn các bạn nha chúng ta chỉ việc kết nối cái điện thoại của chúng ta thông qua cái Bluetooth là sau này chúng ta sẽ kết nối được CarPlay luôn nó rất là tiện lợi luôn đó, ngoài ra thì C200 Avantgarde Plus của chúng ta có một cái chi tiết là sạc không dây ở chỗ này nữa ha cho nên cái việc mà chúng ta kết nối CarPlay không dây á thì nó sẽ được duy trì cái nguồn điện thông qua cái sạc không dây này Ok bây giờ Di sẽ đóng cái này lại à một điều nữa các bạn cái màn hình của chiếc xe C200 Avantgarde Plus này hoặc là nói chung trong dòng C-Class nói chung nó đều nghiêng qua cái người lái một cái góc như thế này các bạn đó có nghĩa là giúp cho cái người lái của chúng ta khi mà chúng ta quan sát hoặc là thao tác trên cái màn hình này nó rất là trực quan nó rất là dễ ha đó, về công thái học của nó rất là ok ở bên trong này nó sẽ có hai cái USB để chúng ta uh, sạc điện thoại cũng như là kết nối để chúng ta nghe nhạc nè hai USB Type C đó. Cái khu vực này thì chúng ta để tắt đèn mở đèn nè đèn mở cửa nè đèn phía trước nè đèn đọc sách rất là nhiều thứ Ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde led này Do kích thước của chiếc xe C200 phiên bản 2022 này nó dài hơn 65mm so với cái phiên bản trước đây cho nên là cái phần mà à, vị trí ghế ngồi đó bạn từ phía sau nó rộng hơn rất là nhiều cũng như là mặc dù là cái về phần chiều cao của chiếc xe C-Class mới bây giờ nó thấp hơn một chút xíu so với phiên bản trước đây nhưng cái phần ghế các bạn được thiết kế chuẩn xuống làm cho cái phần mà đầu xe chúng ta với trần đó, nó cũng rộng rãi hơn rất là nhiều ha rất là thoáng luôn tiếp theo nữa là C200 Avantgarde LED của chúng ta được trang bị một cái rèm kéo tay ở bên hông cũng như là một cái rèm điện ở phía sau đó, rất là đầy đủ các bạn nha chi tiết tựa tay về phía sau thì cũng không có vấn đề gì nhiều để nói các bạn bây giờ Di sẽ mời các bạn xem phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này Chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde hoặc là C200 Avantgarde Plus đều được trang bị động cơ chỉ 1.5 lít thôi các bạn nha. Nhưng công suất của chiếc xe này lên đến là 204 mã lực, có nghĩa là động cơ của chúng ta mặc dù nhỏ hơn so với lại phiên bản C200 trước đây nhưng cho cái công suất mạnh hơn. Và thời gian tăng tốc của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này từ 0 đến 100 km h chỉ mất là 7,3 giây. Với thời điểm như mà giá xăng lúc nào cũng là rất là cao thì với chiếc xe mà động cơ 1.5 lít này đây là một cái động cơ mà có thể nói rất rất là phù hợp với các anh chị các bạn trong thời điểm hiện tại bây giờ. Đó nhưng công suất không hề yếu các bạn nha, 204 mã lực là rất rất là mạnh luôn. Đó và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe C200 Avantgarde Plus này nếu mà chúng ta đi uh, đường ngoài đô thị các bạn coi như là đường trường thì chúng ta phải mất khoảng gần 7 lít trên 100 km đường trường ha hoặc là nếu mà chúng ta đi trong đô thị thành phố thì nó mất khoảng tầm hơn 11 lít có nghĩa là với cái động cơ này thì Di nghĩ nó rất rất là tiết kiệm bởi vì là chiếc xe của chúng ta còn được trang bị thêm một cái motor điện 48V giúp cho chiếc xe của chúng ta có một cái moment xoắn rất là tuyệt vời 300 Newton trên mét. Hộp số của chiếc xe C200 Avantgarde hoặc Avantgarde Plus đều được trang bị cái hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ và hầu như cái hộp số 9G Tronic này đây là một cái hộp số mà sử dụng cho hầu hết những cái dòng xe từ nhỏ cho đến lớn nhất của Mercedes-Benz à có nghĩa là đây là một cái hộp số cực kỳ tối ưu luôn các bạn đó, để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979 hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo